Xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại Để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình về việc nuôi chim bồ câu Thì à, mình có nhận được một cái email hết sức buồn cười Có nghĩa là làm sao khắc phục được cái tình trạng đó là chim bồ câu nó khi ăn nó làm rơi vãi cám mọi người thì cái chuyện khắc phục này hết sức đơn giản thôi mọi người ạ thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ à, cho mọi người và mọi người cứ thử làm theo mình coi xem có chính xác không nha hiện nay trên thị trường á, thì đúng là tồn tại một số à, xuất hiện tồn tại thì nghe cái hướng tiêu cực nhưng mà xuất hiện một số những cái máng ăn mà nó à, chống à, rơi vãi ở cái việc khi mà mình nuôi chim bồ câu hay nuôi à, gà thì cái đó là cũng mình nghĩ rằng cũng hiệu quả thôi nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà cái cái, cái máng ăn á nó xuất hiện những cái như vậy thì cái giá thành của nó chắc chắn là không rẻ đâu mọi người ạ à. với lại rằng khi mà mình cho chim bồ câu ăn á mình không có cho nó ăn nhiều đến mức mà nó phải rơi vãi hoặc là nhiều đến mức nó phải lựa chọn thì ngày hôm nay ở trại mình với kinh nghiệm của mình á thì mình chỉ cho mọi người cách đơn giản là ai cũng có thể làm được đó là máng ăn ở trại mình này có hai loại thôi mọi người đó là cái loại này nó hơi nhìn nó hơi to này cái loại này là nhỏ hơn nha cái loại này là cũng chống chống à, rơi vãi đó thì cái mà đơn giản nhất mà mọi người cần phải nắm đó mọi người đó là cái chế độ ăn cho chim bồ câu khi mà cái chế độ ăn cho chim bồ câu á, nó phù hợp á, thì mình khẳng định với các bạn luôn là không bao giờ nó làm rơi vãi thức ăn tại vì sao ạ tại vì khi mà rơi vãi thức ăn nó xuất hiện ở cái việc đó là nó lựa chọn nó đảo qua đảo lại nó lựa cái này nó gấp cái kia thành ra rơi vãi thức ăn rất là nhiều thì chính vì vậy nó giống như con con người thôi hoặc là những con khác thôi bắt đầu có thức ăn ăn uống phụ phê rồi bắt đầu mình lựa chọn cái ngon mình ăn cái nhỏ mình bỏ đi nó buồn cười như vậy các bạn nên cái ý mình muốn nói là bây giờ các bạn cứ cho nó ăn lại một chế độ hợp lý một lần ăn á cứ cho mình hai nắm thôi hai nắm thôi các bạn một ngày cho ăn hai lần mình thắng đến với các bạn luôn không bao giờ làm rơi vãi rơi vãi chỉ xảy ra ở những cái trường hợp mà có thể như là một ngày các bạn chỉ các bạn uh, chỉ cho nó ăn một lần thôi mà đầy ắp cái này này mình thiệt với các bạn gặp mình mình cũng mới đó cũng gì con chim gặp mình mình cũng mới xem mình có gì ngon hơn còn nếu mà mình bỏ cái lượng nó hợp lý thì ăn thấy sạch luôn nó mới lên chi các bạn các bạn để đầy thế này nó bới nó bới xem ở dưới có gì ngon không giống như là mình trong một mâm cơm của mình vậy trong cùng một cái dĩa dĩa cá chiên đi mà ở, ở dưới mình luôn mình bới bới mình hay đảo mình tìm cái ngon hơn ăn thì con chim cũng vậy thôi nên là cái mà ở với kinh nghiệm của mình nuôi chim mình xác định rằng con chim nó chỉ làm rơi vãi khi mà các bạn cho quá nhiều còn như trại của mình có xảy ra tình trạng đó đâu không có rơi vãi nha các bạn nha là ăn cho bằng hết luôn còn ví dụ như nó còn ở trong má thì ngày hôm sau thay vì bỏ hai nắm mình bỏ một nắm thôi bỏ một nắm thôi các bạn và chính vì vậy nó xuất hiện cái, cái tình trạng mà mình thấy là buồn cười lắm các bạn có những người nuôi chim tốn cám cực kỳ và có những người còn nuôi ít cám nữa mà vẫn hiệu quả nên cái việc mà cho chim ăn liều lượng như nào nó cực kỳ hiệu quả có những người có nói đùa với mình rằng là bồ câu là ăn bay sổ đỏ luôn mình nghe mình buồn cười quá các bạn nuôi chim bồ câu thì nó phải nhân sổ đỏ lên chứ mình bán gì bồ câu mình nhân sổ đỏ lên cấp số nhân thì sao mình bán sổ đỏ được các bạn chỉ phải bán sổ đỏ khi các bạn không có kinh nghiệm luôn các bạn không có đầu ra các bạn bị thương lái chèn ép và mình nói thiệt chứ phối hợp với mình mình bao đầu ra mình truyền đạt kinh nghiệm thì không có một anh em nào mà phải phải bị bị, bị, bị thang trời nên mình nghĩ cái đó là những cái chiêu trò có thể như là làm cái tình trạng nuôi chim bồ câu có thể nói quá cấp minh đó. ở trại mình mình phối hợp với anh em hết sức bình thường mà anh em có những người trở thành triệu phú khi mà nuôi bồ câu mà nên mình rất mong muốn là những cái, cái kinh nghiệm của mình những cái ho của mình mình có thể truyền đạt cho anh em nuôi làm sao nó thứ nhất là nó hiệu quả cái thứ hai những cái tưởng chừng như đơn giản các bạn thực sự là mình cứ linh hoạt thôi là con chim bồ câu á, nó sẽ thích ứng và nó phát triển tốt thôi còn anh em nào mà trong quá trình nuôi mà gặp cái vấn đề gì đó cứ nhắn tin với mình mình sẽ trao đổi hết sức là chân thành với anh em và có thể có những anh em mà nhắn tin mình chưa trả lời được á mình nói thiệt chứ mình đôi khi mình cũng bận lắm các bạn nên là một số anh em thì mình trả lời nó hơi muộn đó, thì anh em đừng có buồn mình nha thì à, ở đây là bồ câu gà đó mọi người này bọn này thì nó ăn nó, nó hơi tục hơn bọn bồ câu thái tại vì nó ăn á, thì nếu mà mình bỏ quá đúng bọn cô gà là nó lựa nhiều nhất nên là các bạn cứ bỏ một lượng vừa phải thôi để cho nó ăn hết chứ đừng để nó lựa nếu mà nó lựa nếu là thích con con thì nó thích ăn cám thì nó bỏ bắp lại con con thì ăn nó thích ăn bắp thì nó lựa cám và khi nó lựa thì cám văng xuống đất thì khi mà cám văng nhiều xuống đất thì mình cảm thấy mình phí quá và nó xảy ra cái tình trạng đó là chuột chuột nó xuất hiện ở ở, ở chặng mình rồi chuột nó ăn cám vãi đó rồi nó chuột nó nó cắn chết ờ, chim bồ câu con nó cắn chết chim bồ câu mẹ nó xuất hiện những cái đó là cho chính là đôi khi là do cái lượng thức ăn của mình cung cấp cho chim đó và con chim bồ câu mọi người cứ để ý rằng mình cho ăn càng nhiều thì nó ăn càng nhiều nha và nó tỷ lệ nghịch với cái chuyện nó ăn nhiều và nó đẻ ăn nhiều nó không đẻ đâu mọi người nó mọc thù lù ra nó không đẻ nha thì mình có những cái cái ờ, cái lưu ý đó ờ, cho mọi người trong cái việc nuôi chim bồ câu đây là những cặp mà sinh sản rồi mọi người nhé trứng của bọn này thì mình sao vào máy ấp trứng hết chứ mình không có cho nó ấp nên là đẻ rất là sai có nhiều người nói rằng là chim bồ câu gà đẻ không sai nuôi con không tốt nhưng mình thấy là cái đó là chắc cái vấn đề các bạn nuôi thôi và đặc biệt cái chuồng của chim bồ câu gà mọi người nhé cái chuồng của chim bồ câu gà mọi người lưu ý là nó phải to ít nhất là như chạy của mình này nhé nếu mà to hơn được thì càng tốt nếu mà đây này cái sải tay của mình thò không tới này phải hai cái sải tay của mình đó mọi người phải hai cái sải tay của mình nhá chứ nếu mà anh em làm nhỏ quá là có thể là cặp đúng chống mái nó cũng vẫn đánh nhau nha và khi nó dồn nhau suốt ngày đánh nhau thì nó không có có đạp mái và thành ra nếu nó có đẻ trứng đi nữa thì nó không có cồ và nó cũng không có cồ thì chắc chắn 100% là quả trứng nó không có nở mọi đây là đây là bọn này là đang chuẩn bị đẻ này năm ổ là đẻ cặp này thì mình xem nó đẻ chưa à cặp này mới đẻ mọi người Đậm ra luôn cặp này cặp này mới đẻ này này vừa, vừa mới đẻ luôn mọi người ơi trời ơi quá vui luôn lát nữa quả này mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng nha và cái máy ấp trứng ờ, của mình thì ờ, chắc là mọi người biết rồi đó hôm bữa mình có, có quay cái máy ấp trứng của mình rồi đây dép chui nha à bây giờ nhân tiện đây thì mình chia sẻ mọi người luôn là con chim bồ câu nó đẻ vào tầm khoảng 5 đến 6 giờ, giờ, giờ chiều mọi người nhé Cái ban ngày nó đẻ thì có người hiếm lắm mà đa số mà cái giờ mọi người đi lượm trứng á, là 5 đến 6 giờ chiều nha mình đi lượm những quả trứng này mình cảm thấy rất là vui vậy này đây là quả trứng bồ câu gà rất là to nha bồ câu gà mỹ thì quả trứng của nó thì à, to hơn bồ câu thái một chút mọi người ạ à. rồi anh em nuôi chim bồ câu thì lưu ý là cái lượng cám nha rồi ờ, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha